đâu đường về bến tre gần hơn đường đi vĩnh long không còn những chuyến pha xưa xe ta bon bon trên cầu mỹ thuận gió đưa trà vinh trà côn đón chào mời nhau bánh tét sa nét sang người yêu dấu tháp mười tràm chiên bao bánh sợ tôi yêu khiến ra tàu chúa